khám phá thế giới Quas mới để chinh phục cảm giác sảng khoái tột cùng và cảm nhận làn gió tươi mát lan tỏa khắp cơ thể bạn. Hơn thế nữa là một hương thơm mạnh mẽ đầy quyến rũ. Quas for Men nay đã có sữa tắm, dầu gội và xà bông tắm. Quas chinh phục cảm giác sảng